Hôm chủ nhật đề của chúng ta là 479, hôm qua của chúng ta là 179. Hai hôm nó về con đề 79 này, khá là dị. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng rất chi là may mắn phải không ạ? Mình chia sẻ lại cho anh em là cái bộ đề 24 này lui đến ngày mùng 5 tháng 2 thì nó cũng đã ra rồi anh em nhé. Về cái cặp lô khung của chúng ta 1441 này thì ngày đầu tiên thì chúng ta vẫn chưa chiến thắng thì anh em tiếp tục vào ngày th thứ ba và thứ tư cho mình anh em nhé. Thì mình cũng cảm ơn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 Zalo này của mình thì chỉ kết bạn Zalo và gọi Zalo được thôi số điện thoại thì không gọi được anh em nhé anh em nào mà có nhu cầu thiện chí đầu xuân năm mới vào giao lưu trực tiếp với kênh thì anh em kết bạn số Zalo dưới màn hình đây để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé số ok thì em cũng để ý luôn đây cho mình này về một cái đường cầu kết hợp chạm và bộ đề mình cũng sẽ đi lấy 4 tuần gần nhất để đi test cho anh em Đường cầu này chạy từ ngày thứ hai ngày 26 tháng 12 này. Ở giải 3 chúng ta lấy con đầu tiên bộ số thứ tư và con cuối cùng bộ số thứ nhất. Ở giải 3 này, hai con này ghép vào nhau. Chúng ta có đài lui tuần thứ hai này. chạm 9 và bộ đề 24 này bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này 292 này 747 này và 797 để chúng ta lôi tuần thứ hai ngày 26 tháng 12 này thì mình sẽ đi test cho anh em nhé ngày đầu tiên đề về 97 thì chúng ta đã ăn được con đề 97 này trong bộ đề 24 và ăn chạm 9 luôn tiếp tục khiên xong lại đợi thứ hai hàng tuần thứ tư này thứ năm này đề về 49 thì chúng ta ăn chạm 9 anh em nhé <coughs> thứ sáu thứ bảy đề về 91 ăn tiếp chạm 9 chủ nhật này thứ hai ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023 thì chúng ta có bộ đề 44 và chạm 9 tiếp. Bộ đề 44 của chúng ta thì có 44 này, 99 này, 494. bốn số để chúng ta lui tuần. Thứ hai ngày mùng 2 tháng 1 này. Ngày đầu tiên đề về 49 thì chúng ta đã ăn được con đề 49 này trong bộ đề 44 và ăn chạm 9 anh em nhé tiếp tục khiên xong lại đợi thứ hai hàng tuần thứ tư này thứ năm này đề về 91 thì chúng ta ăn được cái chạm 9 6 này 7 này chạm 9 tiếp này thứ hai ngày mùng 9 tháng 1 năm 2023 thì chúng ta có bộ đề 12 và chạm 1 này chạm 1 và bộ đề 12 ghép lần lượt thì chúng ta có 121 này 171 này 626 này và 676 để chúng ta lui tuần thứ hai ngày mùng 9 tháng 1 ngày đầu tiên thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 1 này thôi đề về 91 ăn chạm 1 này thứ tư này thứ năm này thứ sáu này đề về 62 thì chúng ta đã ăn được con đề 62 này trong bộ đề 12 này anh em nhé trong bộ đề 12 tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần thứ bảy này chủ nhật này đề về 21 này thì chúng ta cũng ăn được con 21 và chạm một đó thì cái tỷ lệ của chúng ta về cái chạm thì ăn nó khá là cao anh em nhé ăn khá là cao thứ hai ngày 16 tháng 1 thì chúng ta có chạm 2 và bộ đề 23 chạm 2 này <coughs> bộ đề 23 bộ đề 23 của chúng ta lần lượt là 232 này 282 này 737 này và 787 8 số để chúng ta lùi tuần thứ hai ngày 16 tháng 1 ngày đầu tiên không ăn này ngày thứ hai đề về 82 thì chúng ta đã ăn được con đề 82 này trong bộ đề 23 và ăn chạm 2 đó tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần thứ năm này thứ sáu này thứ tư này thì cái tuần này nghỉ Tết anh em nhé thứ sáu thứ bảy chủ nhật thứ hai ngày 30 tháng 1 của chúng ta thì cái tuần này của chúng ta thì có cái chạm không cứng và bộ đề 04 anh em nhé chạm không cứng và bộ đề 04 0 này, bộ đề 04. Bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 này, 090 này, 545 này và 595. 8 số để chúng ta lui tuần anh em nhé. Thì theo cái đường cầu này của mình chia sẻ ấy, thì nó đang ăn rất chi là đều. Thì anh em lên cẩn thận thì chúng ta vào cả cái chạm không, không thì chúng ta vào cái bộ đề 04 này cho mình anh em nhé. Chỉ có 8 số thôi. nó trùng cầu thì chúng ta vào tiền, không trùng cầu thì thôi. Đây là cái đường cầu đề lui tuần của ngày thứ hai này về đường cầu lô khung thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình lô khung của chúng ta <coughs> lô khung 3 ngày anh em nhé thứ hai này ngày 26 tháng 12 ở giải 3 này luôn chúng ta có lô khung 3 ngày để chơi thứ ba này thứ tư này thứ năm bạch thủ lô 97 lót 79 mình sẽ đi test cho anh em này để chơi thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 97 này 97 về thằng đặc biệt luôn anh em nhé bạch thủ luôn tiếp tục khiên xong thì lại đợi thứ năm hàng tuần thứ hai ngày mùng 2 tháng 1 thì chúng ta có bạch thủ lô là con 92 92 và 29 này để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên chúng ta không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta ăn được con bạch thủ lô 92 bạch thủ lô 92 92 của chúng ta về ở giải năm này tiếp tục khiên xong lại đợi thứ hai hàng tuần mai ngày mùng 9 tháng 1 của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 13 13 và 31 để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được bạch thủ lô 13 con 13 của chúng ta về ở dãy 6 này bạch thủ lô 13 này tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần Thứ hai, ngày 16 tháng 1 thì chúng ta có bạch thủ lô là 272. 27 và con 72. Để chơi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ngày đầu tiên không ăn này. Sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 27 anh em nhé. Ăn được con 27, 27 của chúng ta phải giải 5 này. Tiếp tục khiên xong lại đợi thứ hai hàng tuần thì theo cái đường cầu này của mình chia sẻ ấy, đa phần là nó ăn đến ngày thứ hai thôi nó không vượt khung đến ngày thứ ba nên là anh em để ý cho mình anh em nhé thứ hai ngày 30 tháng 1 năm 2023 thì cái tuần này của chúng ta thì có bài thủ lô là con 04 lót cho mình là con 40 anh em nhé lót 40 anh em trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi theo cái đường cầu này thì nó đang ăn thẳng là con bạch thủ 04 anh em nhé đó anh em để ý giúp mình thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chúng ta nuôi tuần thứ hai anh em nhé lô khung 3 ngày của chúng ta là bạch thủ lô là con 04 và con 40 cá nhân của mình thì cũng chỉ cho anh em rồi là kết con 04 này hơn nhưng anh em lên đánh cả cặp cho mình nếu mà anh em nào tham thì chúng ta vào một con còn đâu anh em nào cẩn thận thì chúng ta lên vào cả cặp hoặc lót cho mình anh em nhé về cái đường cầu đài lôi tuần của ngày thứ hai của chúng ta thì có cái chạm không cứng và bộ đài 04 thì chúng ta chỉ có dàn 8 số này thôi để chúng ta nuôi đến ngày mùng 6 tháng 2 anh em nhé anh em nào không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo thôi tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em thì đều là dự đoán không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé có đâu anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với kênh của mình thì kết bạn với số Zalo cho mình đây để làm việc trực tiếp với mình 500k mãi mãi chỉ dành cho những anh em nào mà không có thời gian soi cầu ra bờ loạn số không biết đánh số gì muốn giao lưu trực tiếp với kênh thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé thiện chí thì chúng ta vào không thì chúng ta tham khảo trên kênh đỡ mất cái thời gian của nhau anh em nhé